Xin chào quý vị và các bạn uhm, Hôm nay là 9 giờ tối mình sẽ hát cho quý vị một bạn nghe một bài Hôm nay mình sẽ hát bài à, Người thương kém mau cao Các bạn vị cùng à, lắng nghe nhé Nếu à, thấy hay thì ủng hộ và chia sẻ mọi người cùng xem Kênh của mình là sẽ phát sóng vào 9 giờ tối Trò chơi thuở bé anh đưa kéo vô trong mò câu anh lại kéo làm vui cô gái nghèo trò chơi ngày ấy theo năm tháng muốn trôi giờ em quên mất rồi vừa đôi chơi giờ em say tiếng cười vui với người bỏ cuộc chơi lẻ loi một câu anh một bóng ngồi nghe sao trời tan vì đêm mưa em ơi em ơi chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chia ly khi em vui làm sao em chợt nghĩ chuyện mọi câu đáng gì ôi ơi còn nhớ tên cô tàn tâm bề dâu chiếc tàu mô còn đó em chẳng còn gà chơi thì em say tiếng cười ngồi với người bỏ mặt phu lẽ loi trong câu anh cầm cối nhìn bay xa vui san sông đường sao mà biết con bướm vì điểm mưa em ơi em ơi tiền xưa tiền cũ đâu còn gái chơi về em say tiếng cười ngồi với người bỏ mặt cô lẻ loi cho một câu anh cần cối tìm bay xa cuối trời ngồi với người bỏ mặt cô lẻ loi cho một câu anh cần cảm ơn quý vị nhiều Hãy 9 ờ, giờ ngày mai mình sẽ hát tiếp cho quý vị nghe nhé